rất là nhiều mẫu mã và rất là nhiều ờ, giá cả phù hợp đây cho các bạn có thể ờ, tham khảo và lựa chọn thì ờ, đầu tiên ở bếp số 1 này nó sẽ có giá là 1,6 triệu hiệu bếp là Paloma modem là IC330SB bếp này thiết kế là mặt bếp là mặt chán men chống xước và chống chày đây giá của nó là 1,6 triệu ở phía trên là bếp số 2 nè giá 2,6 triệu hiệu bếp là Paloma modem là IC N36B thì bếp này được đặc biệt lắp đặt cái công tắc rang chiên giúp các bạn có thể rang chiên thoải mái luôn thì đây là cái công tắc độc quyền hiện tại trên thị trường á là chỉ có cửa hàng chúng tôi là phân phối những cái dòng bếp được lắp đặt cái công tắc rang chiên này thôi đây các bạn chỉ việc đây gặp về bên tay trái là chúng ta sẽ mở cái chế độ rang chiên lên và gạt về bên phải đây để chúng ta tắt chế độ rang chiên đây thì với công tắc này á, các bạn có thể sử dụng chiên nè rang xào thoải mái luôn mà không lo vấn đề nó sẽ bị tắt lửa đây bếp số 2 giá 2,6 triệu ở trên là bếp số 3 giá 2 triệu nè thì bếp là Rinnai model là KGM563DG bếp này cũng được lắp đặt cái ờ, công tắc rang chiên nè giúp các bạn có thể chiên ờ, chiên và rang xào thoải mái đây gạt về bên phải như này là chúng ta sẽ tắt mở tắt chế độ rang chiên nè còn gạt về bên trái nè chúng ta sẽ mở chế độ rang chiên lên đây đây là đặc biệt chỉ có cửa hàng chúng tôi hiện tại là đang phân phối trên thị trường những dòng bếp có công tắc rang chiên như thế này thôi giúp các bạn có thể sử dụng để mà chúng ta chế biến những món chiên rang đó, nó được tiện lợi hơn bếp số 4 có giá 1,7 triệu hiệu bếp là Rinnai model là VH56BL đây bếp số 5 nè giá 2 triệu thì bếp là Rinnai model là KGM563BE bếp này cũng được lắp đặt công tắc rang chiên cho các bạn đây <coughs> bếp số 6 giá 1,6 triệu thì bếp là Rinnai modem là KGE 31NSBL bếp số 7 giá 2 triệu hiệu bếp là Paloma modem là IC e 33BE9 bếp này cũng sẽ được lắp đặt công tắc rang chiên cho các bạn tiếp theo là bếp số 8 giá 4,7 triệu hiệu bếp là Paloma modem là IC 360WA đây là một cái dòng bếp ờ, full chức năng của Paloma đây bếp full chức năng nè đây là nấu nước sôi nấu cơm và nấu cháo đây bên đây sẽ có uh, nút 3 dây rang xào nè chọn nhiệt độ chiên và hẹn giờ cả ba bếp <coughs> mặt chán men chống xước và chống chay tiếp theo là bếp số 9 giá 2,3 triệu hiệu bếp là Rinnai model là KJM61CSRRT <coughs> bếp này giá 2,3 triệu bếp số 9 bếp được cũng tích hợp một số ờ, cái chức năng đây nút là nút 3 dây rang xào nè và có ờ, tính năng hẹn giờ của bếp nướng đây giá 2,3 triệu mặt trắng men chống xước và chống chày bếp số 10 giá 2,8 triệu hiệu bếp là Paloma model là IC N86KB đây là 10 bếp trắng men chống xước và chống chày mặt trắng men 2,8 triệu bếp số 10 bếp số 11 giá 2,4 triệu hiệu bếp là Paloma model là BA39B đây bếp số 11 bếp số 12 giá 2,6 triệu hiệu bếp là Paloma modem là ICN86BS đây đây những cái dòng bếp ờ, nút nhấn nè tiếp theo bếp số 13 giá 1,6 triệu hiệu bếp là Paloma modem là IC800B bếp số 13 1,6 triệu bếp số 14 giá 2,8 triệu hiệu bếp là Paloma modem là ICN86BS tiếp theo là bếp số 15 ờ, đây là một cái dòng bếp kính của Rinnai model bếp là RTS61AWG10RN đây là cái dòng bếp full inox và full chức năng mặt bếp được thiết kế là mặt kính cường lực chịu nhiệt sẽ rất là tốt đây bếp số 15 giá 8 triệu thì các bạn lưu ý á, là những cái dòng bếp này á, là chúng ta phải có đặt nồi lên thì nó mới cháy được bếp có chuẩn bị ờ, like nha anh Long bếp số 16 nè giá 4 triệu hiệu bếp là Rinnai model là S650 VGAS bếp này cũng là bếp mặt kính cường lực đây full inox và cũng full chức năng đây full chức năng nè các bạn nhìn thấy đây chọn nhiệt độ chiên nè nấu cơm nấu cháo nè ờ, nút 3 giây rang xào nè các bạn có thể hẹn giờ nấu nước sôi và hẹn giờ nấu cả hai bếp cùng lúc nè đây đây là tính năng nướng tự động và nướng theo loại thực phẩm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 thì đây cũng là một cái dòng bếp các bạn lưu ý là chúng ta phải đặt nồi lên thì bếp nó mới cho cháy lửa được tiếp theo là bếp số 18 giá 4,8 triệu thì bếp là Rinnai model là RTES66VCTSB đây cũng là bếp mặt kính cường lực full inox và full chức năng đây full chức năng nè số 18 giá 4,8 triệu thì uh, hầu hết những cái dòng bếp của thị trường nào trên Nhật á, nó sẽ được thiết kế có lò nướng đây đây là lò nướng nè giúp các bạn có thể sử dụng núi thực phẩm ờ, rất là tiện lợi và dễ dàng và chúng ta vệ sinh nó cũng sẽ rất, rất là dễ dàng luôn tiếp theo là bếp số 19 giá 4,8 triệu thì bếp là Rinnai model là S660 ờ, VGAS đây mặt kính còn lực nè bếp cũng là bếp full inox và full chức năng đây bếp full chức năng nè bếp số 20 ờ, giá 8 triệu Tokyo ga thì như ban nãy tôi, tôi vừa nói á thì đây là một cái con bếp uh, của Rinnai nó là một nhà hàng của Rinnai bếp cũng là bếp mặt kính cường lực nè nó cũng là full inox và full chức năng giá 8 triệu bếp số 20 đây full chức năng nè hẹn giờ bếp bên tay trái nè nấu cơm nấu cháo nè nút 3 giây đây là nấu nước uh, sôi và hâm thức ăn nguội chọn nhiệt độ chiên nướng tự động nướng theo loại thực phẩm con này bếp giá 8 triệu số 20 thì đây là một cái dòng bếp bạn lưu ý á, là chúng ta phải ờ, đặt nồi lên bên trên thì nó mới cho lửa cháy được đây đây là một số dòng bếp kính bên cửa hàng của chúng tôi đây <clears throat> tiếp theo là bếp số 21 giá 3,5 triệu đây là một cái dòng bếp từ hiệu Toshiba thì những cái bạn mà có nhu cầu mà muốn nấu ăn nhanh đó, các bạn có thể lựa chọn sử dụng những cái dòng bếp từ như thế này nó nó ăn sẽ rất là nhanh nhưng mà nó chỉ phù hợp sử dụng ờ, chế biến những món nước như là lẩu nấu lẩu nấu canh đó còn các bạn chế biến những món rang chiên xào á, thì vẫn được bình thường nhưng mà nó sẽ không có ngon bằng những cái dòng bếp ga đâu đây dòng bếp từ giá 3,5 triệu hiệu Toshiba số 21 tiếp theo số 22 đây là một cái dòng bếp ga âm của Harman nó sẽ có ba bếp nấu nè đây ba bếp nấu nè số 22 giá 8 triệu đây là hàng trưng bày hàng chưa qua sử dụng còn mới 100% giá 8 triệu với số 22 bếp ga âm thì khi mà các bạn bếp bên cửa hàng chúng tôi á các bạn sẽ được tặng kèm ở đây là một cái ờ, bộ quà tặng bao gồm nó sẽ ờ, là một cái bộ pin sạc để cho các bạn có thể uh, dễ dàng ờ, sử dụng thì tiếp theo á tôi sẽ đếm theo con bếp chính của cái video lần này đây thì bếp này nó có hiệu là Rinnai cái model bếp á, là KGE661FTS thì đây là phía bên trong cái nội thất của bếp này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 ngoại thất ở phía bên ngoài của bếp đây thì ờ, những cái lỗ lớn phía sau này đây và phía bên dưới bếp thì ờ, bên cửa hàng chúng tôi sẽ ờ, bọc lưới để mà mình che chắn lại để phòng chống cho trường hợp là chuột nó sẽ vào bên trong và nó sẽ cắn phá dây điện của, chúng ta nên là các bạn có thể yên tâm về vấn đề đấy khi mà các bạn mua bếp vào cửa hàng chúng tôi nó sẽ rất là an toàn thì bếp được thiết kế đây có lò nướng nè rất là tiện lợi cho các bạn có thể sử dụng cũng là vệ sinh đây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 thì để mà khắc phục cái vấn đề đấy á, đặc biệt và duy nhất ở bên cửa hàng chúng tôi á, có ờ, thiết kế và lắp đặt một cái công tắc rang chiên giúp cho các bạn á, sẽ có thể chiên rang thoải mái luôn mà không lo tắt lửa thì hiện tại á, trên thị trường lúc này á, chỉ có cửa hàng chúng tôi á, là đang phân phối cái công tắc rang chiên đó thôi thì nếu mà các bạn muốn biết bên cửa hàng chúng tôi á, mà các bạn có cái nhu cầu muốn lắp đặt cái công tắc rang chiên đó các bạn có thể liên hệ với cửa hàng chúng tôi để được để được lắp đặt để các bạn có thể sử dụng nó chiên rang nó, nó thoải mái và tiện lợi không?